Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Mão hôm nay là Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. Một, Tử vi tuổi Tý Xem tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng hôm nay cục diện Mão Tý tương hình dẫn đến những chuyện lục đục trong gia đình của người tuổi Tý, con cái không chịu nghe lời cha mẹ, khiến cho cha mẹ không khỏi phiền lòng. Trong lúc nóng nảy, thiếu kiểm soát cảm xúc, hai bên có thể làm tổn thương lẫn nhau. Lời khuyên cho người tuổi Tý là cần phải tìm cách giải quyết hợp lý hơn cho những mâu thuẫn đó. Đặc biệt là nên tìm cách diễn đạt khéo léo để không khiến cho người nghe cảm thấy tổn thương, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tỷ kiên nhập cục nhắc nhở bản mệnh nên lắng nghe ý kiến của người đã có kinh nghiệm. Đừng tự cho rằng mình lúc nào cũng đúng, bạn phải biết ai cũng có nhược điểm, ai cũng có thể mắc sai lầm, giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Thân, Tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu gặp họa thiên quan nên dù là ngày nghỉ nhưng đầu óc cũng không được nhẹ nhõm là bao. Nhiều vấn đề nảy sinh bất chợt, công việc dồn ứ khiến tinh thần của con giáp này ức chế, không giữ được bình tĩnh. Con giáp này nên tập trung tìm xem vấn đề nằm ở đâu thay vì nổi nóng dẫn đến đánh mất lý trí, có như vậy, bạn mới có thể giảm bớt những rắc rối có thể xảy ra và đồng thời không cho kẻ tiểu nhân cơ hội để phá hoại công việc của mình. Ngày mộc khắc thổ báo hiệu mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đang xuất hiện những khoảng trống khó có thể lấp đầy. Cả hai cùng bận rộn với bao công việc trong ngày, không đủ thời gian cũng như tâm trí để quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Hợi, Tuất. 3. Tử vi tuổi dần, Mão dần tương hội giúp người tuổi dần gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhờ được quý nhân trợ giúp. Hôm nay, con giáp này có thể sẽ giành được nhiều cơ hội vượng duyên khi người độc thân được mọi người giới thiệu cho đối tượng gặp gỡ, tăng thêm duyên tình. Thương quan cảnh báo những nguy cơ có thể xảy đến trong công việc của người tuổi dần trong hôm nay. Bản mệnh dường như quá đắm chìm trong tình yêu mà quên lãng đi những mục tiêu mà bạn đặt ra phải tranh thủ giải quyết trong kỳ nghỉ lễ này, trong đó có công việc. Thiếu tập trung mà lơ đãng vào những mối quan tâm khác, có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm khá lớn, Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên chú ý đến các bệnh về gân cốt. Ngồi quá lâu một chỗ, ít vận động khiến cơ thể của bạn trở nên chậm chạp, trì trệ. Hãy cố gắng rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão trong ngày chủ nhật này, thực thần xuất hiện trong vận trình hôm nay của tuổi Mão mang đến những tin mừng về tiền bạc cho người tuổi Mão trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ này. Con giáp này sẽ có được nhiều cơ may kiếm tiền hơn hẳn những con giáp khác, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về túi. Đặc biệt là tài lộc đến với những người làm kinh doanh buôn bán. Lợi nhuận tăng gấp bội, hàng hóa tới tấp bán ra, những chú mèo có cách làm ăn của riêng mình, khéo léo mà hiệu quả lắm đó. Mộc khí vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tuổi mão, nhất là những ai có tiền sử bệnh gan. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp giảm áp lực lên gan của bạn đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, trong ngày chủ nhật cuối tuần này Mão Thìn tương hại là nguyên nhân dẫn đến sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn của tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Đừng để những lời nói bộc phát, thiếu suy nghĩ của mình làm tổn thương người khác. Chính quan đưa đường chỉ lối, người tuổi Thìn có những quyết định khôn ngoan nhờ sự nhạy cảm của bản thân. Có những người không tin vào việc linh tính mách bảo nhưng riêng bạn thì khác. Và lần này bạn đã đúng khi tin tưởng vào lựa chọn của mình. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng phần nào đến chuyện tình cảm của người tuổi Thìn, hai bạn ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn nhưng không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, không ai chịu nhường nhịn ai, chỉ muốn giữ cái tôi của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ theo tử vi 12 con giáp ngày mới, chính tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi tỵ báo hiệu đường tài lộc của con giáp này có khởi sắc rõ rệt. Thu nhập vững vàng và ổn định giúp cho bản mệnh thoải mái làm những điều mình mong muốn, Tuy nhiên, đừng vì vừa có thêm chút tiền đã vội vàng mua sắm, tự thưởng cho bản thân một cách quá đà. Tiền đến nhưng nếu không biết giữ gìn thì đi cũng rất nhanh. Tốt nhất bạn nên lên kế hoạch tiết kiệm khoa học trước khi chi tiêu. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và người nhà khá hài hòa. Dù có bất đồng ý kiến xảy ra thì đôi bên cũng sẽ không cãi vã to tiếng mà bình tĩnh ngồi lại, thảo luận cùng với nhau, nhờ thế mà mọi việc được giải quyết êm thấm. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân, 7. Tử vi tuổi ngọ Cục diện mão ngọ tương phá xuất hiện trong ngày nghỉ cho thấy con giáp tuổi ngọ muốn có một ngày yên ổn cũng khó. Hơn nữa, một lưu ý nhỏ là hôm nay cũng không phù hợp cho những thổ lộ tình yêu, hãy chờ đợi một thời điểm khác nhé. Thiên tài nâng đỡ, nhờ đó mà người tuổi này có thể được nhận thêm những khoản tiền ngoài dự tính. Đó có thể là người thân cho, quà tặng, biếu. Tuy nhiên, đây không phải tiền bạn tự mình kiếm được nên hãy có kế hoạch sử dụng cẩn thận. Ngũ hành tương sinh mang đến cho người tuổi ngọ niềm may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ gia đình. Ngoài kia có bao nhiêu sóng gió thì gia đình mãi là điểm tự vững chãi tiếp thêm cho bạn niềm tin. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, Người tuổi mùi trong ngày chủ nhật này được tam hợp cục nâng đỡ nên công việc thuận lợi, đường công danh rộng mở, làm gì cũng đạt kết quả xuất sắc, được đánh giá cao cả về hiệu suất lẫn chất lượng. Tuy nhiên, dù thuận lợi bạn cũng không nên vì thế mà chủ quan, nhất là khi có thiên quan xuất hiện trong ngày chủ nhật này. Có những lúc công việc từng chừng suôn sẻ nhưng giữa chừng lại có kẻ xông ra phá hoại, những chú dê vốn chẳng muốn động chạm đến ai nhưng khi có người động đến mình thì chẳng thể bỏ qua. Ngũ hành xung khắc dự báo, mâu thuẫn gia đình đến từ những chuyện nhỏ nhặt nhưng không ai chịu thôi. Con giáp này và người ấy nên bình tĩnh lại, ngồi xuống chuyện cho tâm sự để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Công việc của người tuổi thân đang có dấu hiệu được cải thiện khi có chính ấn tương trợ. Chỉ cần nhạy cảm hơn một chút để có thể nắm bắt mọi việc, nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan là con giáp này có thể đạt được điều mình muốn. Tuy nhiên, đừng quên hôm nay là ngày nghỉ sẽ là tốt hơn nếu bạn có thể tạm gác mọi nhiệm vụ sang một bên để dành thời gian cho gia đình, hay đơn giản là chăm sóc cho chính mình. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với một lời mời gọi nào đó vào lúc này, hãy lên tiếng thẳng thắn để cho đối phương biết quan điểm của mình. Kim khắc mộc khiến tình duyên của người độc thân tuổi thân không được suôn sẻ cho mấy. Bạn cứ ngỡ người ấy cũng có tình cảm với mình nhưng hóa ra tất cả chỉ là ngộ nhận từ phía bạn mà thôi. Điều này khiến bạn tổn thương rất nhiều. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, thìn, 10. Tử vi tuổi dậu, Mão Dậu tương xung trong hôm nay sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến đường tình duyên của tuổi Dậu. Bản mệnh không biết tiết chế cảm xúc, chỉ muốn khăng khăng làm theo những điều mình muốn khiến đối phương rất khó chịu và tìm cách chống đối lại bạn. Thực ra bạn chỉ muốn tỏ rõ tình cảm của mình dành cho người ấy nồng nàn, cháy bỏng đến thế nào nhưng cách thể hiện lại không khéo léo cho lắm, tạo cảm giác áp lực cho đối phương. Cứ như vậy thì chỉ khiến người ta sợ hãi và tìm cách tránh xa bạn mà thôi. Thiên ấn che trở nên những người tuổi dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc, tiền hết lại có, bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không còn phải đắn đo nhiều như trước nữa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Người tuổi tuất trong ngày mão tuất nhị hợp có thể gặp được nhiều điều may mắn tốt lành. Hôm nay là ngày khá tốt cho việc hợp tác làm ăn của con giáp này. Có thể với người làm văn phòng thì hôm nay là ngày nghỉ nhưng với dân kinh doanh thì ngày này càng có nhiều cơ hội tốt để thúc đẩy việc buôn bán thu lợi nhuận chính quan hỗ trợ rất nhiều cho người tuổi tuất trong ngày hôm nay, nhờ đó con giáp này cảm nhận rõ sự may mắn của mình trong mọi việc. Thậm chí trong những việc tưởng như là trở ngại cũng đang tiềm ẩn một cơ may. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá mải mê chuyện làm ăn kiếm tiền mà không đủ thời gian quan tâm đến gia đình nhé. Nhất là khi ngũ hành xung khắc, bản mệnh nên cân đối thời gian làm việc và thời gian dành cho những người thân yêu nhất của mình trong kỳ nghỉ lễ này nữa nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Tử vi 12 con giáp nói rằng tam hợp quý nhân xuất hiện, đường tình duyên của tuổi hợi nhờ thế mà khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh may mắn có được gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm thăng hoa, chẳng còn mâu thuẫn, tranh cãi như trước nữa. Người độc thân hãy mở rộng trái tim mình và trao đi những điều chân thành nhất. Sự chân thành chính là chìa khóa mở cửa trái tim, nhất định rồi bạn sẽ tìm thấy những hạnh phúc của riêng mình. Kiếp tài cản trở khiến con giáp này không khỏi đau đầu với các vấn đề liên quan đến tiền bạc,